tiếng thôi đây bây giờ em sẽ lắp pin vào ha rồi chúng ta để nắp lại sản phẩm này thì công tắc nó nằm ở dưới ngay cái đuôi của con rùa ha ngay cái đuôi của con rùa nha anh chị các bạn khi chúng ta bật công tắc lên thì à, sản phẩm nó sẽ chạy ha cái chân nó khi chúng ta bật công tắc lên sản phẩm nó chạy ha nó chạy và kèm theo đó là trên lưng trên lưng cái mai ngùa nó sẽ có rất là nhiều đèn ha một hai ba bốn năm sáu bảy à, 7 thì có sẽ có 7 cái đèn chiếu anh chị bạn đây chị nhìn ha đèn lên mai người nhìn thấy rất là đẹp rất là dễ thương luôn như thế thì à, kèm theo đó thì nó sẽ có cái lo nhạc cái lo nằm ở đây và có nhạc ha nhạc thì anh chị và các bạn cũng mới vừa nghe rồi đó cái tiếng nhạc cũng khá là dễ thương cũng rất là phù hợp cho những bé mà còn nhỏ nhỏ ha thấy rất là đáng yêu ha trên đây là có cái nón đậy rồi bây giờ chúng ta bật công tắc lên cho cái sản phẩm này hoạt động thử coi như thế nào ha đây. sẽ đi tới ha khá là đẹp đó ở đây à, đang để cái thùng á cái thùng thì nó chạy nó sẽ kêu hai tiếng đó. sản phẩm của con này kích thước như thế nào thì anh chị có thể cập nhật vào website em nha cái link website em để dưới phần mô tả hoặc là anh chị có thể cắt chụp ảnh cắt chụp ảnh lại những video này em đang review nè anh chị có thể cắt chụp ảnh lại rồi gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận ở địa phương á hỏi xem có mẫu mã chưa nếu mẫu mã đẹp thì lấy về bán ha rồi còn anh chị nào các bạn nào mà chưa không có thể đến được cửa hàng đồ chơi cho em á thì Thank you.